những thứ khốn nạn đó chúng ta nên tự chừng trị đừng có trông chờ vào ông trời ông ở xa lắm nhưng mà dù sao thì anh ta cũng là bố của con em cũng là người mà em đã từng rất yêu và rất tin tưởng Đây coi như là điều cuối cùng Em làm cho chính mình Của ngày hôm qua Em ngẫu thực sự đấy Con muốn Con của con Sẽ là một em bé luôn luôn vui vẻ mẹ ạ làm sao mà phải khóc nhà mình neo người mà mình cần có thêm em bé chứ đúng không ba <laughs> bà cháu ba mẹ con mình sống với nhau thật vui vẻ Thục Anh không yếu đuối Không hy sinh ngu ngốc vì tình yêu Mà Thục Anh là mọi thứ Vì con của cô ấy Hình như người mẹ nào cũng vậy không ngu ngốc họ chọn con của họ mẹ tôi có lẽ cũng là một người mẹ như thế